Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023, phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực đạt được trong năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung cả nước.